Xin chào à, quý anh chị Ở trong à, video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị đó là cách à, đăng một cái sản phẩm lên website WordPress mà chúng ta đăng sản phẩm chúng ta sử dụng một cái plugin có tên là Just để chúng ta tối ưu làm sao là khi khách hàng họ search cái sản phẩm của chúng ta tỷ lệ lên top Google rất là cao để anh chị không chờ lâu mời chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi Đầu tiên là anh chị hãy truy cập vào trang quản trị website của mình Và sau đó là anh chị ờ, kéo xuống cái mục sản phẩm đây Là chị bấm vào phần thêm mới cho tôi à, Ví dụ tôi sẽ thêm một sản phẩm Đây à, tôi đang bán những cái plin, những cái theme Mà tôi mua bản quyền từ ờ, nước ngoài về Vì tôi uh, ở cái ô nhập sản phẩm mới là chị uh, ghi cái tên sản phẩm của mình vào nhé Đúng từ khóa cho tôi là anh chị hãy chú ý ở trong một cái bài giảng mà tôi đã chia sẻ trong lớp đó là hướng dẫn anh chị là cách uh, à, SEO sản phẩm sell bài viết chuẩn sell làm sao để đưa lên top Google nhanh đấy anh chị hãy xem lại nhé cái phần tiêu đề bắt buộc phải chữ từ khóa này đúng không rồi tiếp theo là cái sản phẩm này nó nằm ở trong cái dịch vụ mục nào à, ví dụ là đây là cái website của tôi đúng không thì à, cái cửa hàng của tôi bao gồm có gì có danh mục là khóa học online này thêm WordPress này hoặc là plugin WordPress đây thì cái sản phẩm này nó nằm ở trong danh mục đó là plugin này tiếp theo đến phần uh, từ khóa sản phẩm từ khóa sản phẩm thì tôi đã gì tôi đã sử dụng công cụ uh, à, cứu tool này tôi đã sau đó tôi đã lưu lưu trữ tại đây rồi và từ khóa đây tôi copy này anh chị nhé tôi, tôi đã viết sẵn ở lên bản Word rồi sau đó tôi dán vào đây phân cách các thẻ bằng dấu phẩy đúng không chính xác rồi ok rất tuyệt vời à, tiếp theo là chúng ta kéo xuống phần ảnh sản phẩm phần ảnh sản phẩm thì tôi đã hướng dẫn anh chị trong khóa SEO web rồi chị hãy xem lại nhé tôi bấm vào tải ảnh lên này chọn tập tin này và đây ảnh sản phẩm đây đấy phần chú thích phần tiêu đề anh chị hãy tối cho tôi nhá và ờ, bấm vào thiết lập ảnh sản phẩm tiếp theo là album ảnh sản phẩm tôi cũng à, thêm cái ảnh vừa rồi vào đây đấy ờ, tiếp theo ở cái phần Schema Pro là anh chị à, trong khóa của tôi thì tôi đã tặng cho anh chị một cái plugin có tên là Schema Pro đúng không đấy uh, để chúng ta làm sao tối ưu cái sản phẩm của chúng ta là nó lên top nhanh nhất anh chị nhé được Google đánh giá được con bọ của Google nó tìm kiếm nhanh nhất rồi phần mã PL MPN cũng vậy này đó sau đó là tôi cứ bấm vào đăng đã để chúng ta lưu trữ lại cái sản phẩm trước đã rồi chúng ta kéo xuống này chúng, ờ, chúng ta kéo xuống nhé rồi tiếp theo đến phần là sử dụng cái plugin Excel để chúng ta mô tả sản phẩm đúng không đầu tiên đó là gì đây là khi anh chị sợ từ khóa đó là gì plugin Excel đây Plain Rust Local Cell để sản phẩm của tôi đúng không thì nó hiển thị ở trên uh, Google như này đó thì đầu tiên là cái đường dẫn thì tôi nói rồi tiếp theo đến phần thẻ meta description thẻ meta description anh chị chú ý nhé ta cũng chứa từ khóa cho tôi tôi copy này ừ. dịch vụ tốt just local cell ờ, rất dễ dàng uh, sử dụng và tối ưu sản phẩm và dịch ok vậy dư từ khóa này chị ạ dư từ cái thẻ rồi từ sản phẩm uh, dịch vụ và tối ưu uh, sử dụng sử dụng này sử dụng rất đơn giản đó, ờ, ok anh chị chú ý ở phần thẻ meta description nhé là nó hiển thị đã cái màu xanh như này đúng không Đó, ở trong anh chị hãy xem cho tôi lại xem lại cái bài giảng của tôi ở trong cái học phần đó là SEO web đúng không đó thì tôi đã nhắc là cái thẻ meta của chúng ta cái ký tự là bao nhiêu ký tự anh chị nhé chú ý cho tôi ừ. khi chúng ta nhập ở đây đúng không khi chúng ta nhập vào ô này thì làm sao nó hiển thị màu xanh đúng không khi tôi nhập quá ký tự này nhập quá ký tự nó sẽ chuyển sang gì màu cam anh chị nhé đấy nó để hiển thị màu xanh như là vừa phải rồi Tiếp theo là tôi sẽ bấm vào phần cập nhật. Rồi tiếp theo đến phần là phần giá sản phẩm đúng không? Giá sản phẩm. Giá sản phẩm này thì cái sản phẩm của tôi đó là gì? Sản phẩm nó có thể tải xuống nhé. Thì đây là tôi đang bán những cái theme, những plugin mà tôi đã mua bản quyền và tôi là một là gì? Một agency partner của nó này. Thì tôi có quyền bán tại Việt Nam đúng không? Thì đây là những sản phẩm là tải xuống đúng không? Đó, thì một số sản phẩm uh, của anh chị đó là sản phẩm vật lý sản phẩm đấy thì à, tôi đã có một cái video hướng dẫn anh chị rồi nhá đấy tạo được những nhiều cái trường à, tùy chỉnh ví dụ theo màu sắc này kích cỡ này anh chị bán thời trang đúng không rồi bán à, những sản phẩm khác ờ, theo kích cỡ màu sắc là khách hàng chọn thì nó hiển thị ra những cái giá như thế nào thì sản phẩm đấy nó là sản phẩm biến thể nhá, sản phẩm biến thể đấy thì nó nằm ở dưới đây từ tôi đã có một video hướng dẫn rồi anh chị lên cái youtube phạm thành mình để xem nhé thì đây là sản phẩm mà có thể tải xuống đúng không à, có thể tải tôi chọn này và tôi nhấp chuột vào đây giá bán thường là cái giá này tôi đang bán là giá gốc của nó là gì 69 đô tương đương với khoảng độ ờ, hơn một triệu đúng không hơn một triệu Đó, khoảng độ uh, ờ, 1 triệu uh, hai nghìn đồng như vậy một triệu hai trăm hai nghìn đồng chính xác rồi rồi giá khuyến mãi hiện tại tôi đang bán là giảm giá cho anh chị tại Việt Nam là 197 ngàn đúng không tôi nhập 1.97 ngàn vào đây rồi là sau khi khách hàng họ bấm mua hàng xong đúng không họ chuyển khoản xong ấy thì tự động là cái hệ thống email tôi sẽ gửi cho khách hàng và họ khách hàng sẽ uh, tải cái tập tin tải cái pdf này về và tiến đến cài đặt thì tên file thì tôi uh, tên file thì tôi copy đây cái dòng đây cái tên sản phẩm anh chị nhé nó tùy từng sản phẩm nhé tên file tức là sau khi hàng họ bấm họ tải về thì cái tên file đã hiển thị đó là gì plin Jocelyn của cell đây đó thì url chứa tập tin thì tôi đã lưu ở trên google map đúng không à trên google driver rồi chẳng hạn này đó thì tôi bấm vào chia sẻ và cho cái hàng họ lưu này và bấm vào lại này chia sẻ này ờ, bấm vào sao chép anh chị nhá đó bấm sao chép chỉnh chỉnh ở chế độ đó là gì chỉnh ở chế độ đó là gì? uh, thay đổi này đó đang cho là người xem anh chị nhé khi cái hàng họ bấm ấy, thì anh chị đã để cho người xem đó chị để cho người chỉnh sửa họ có thể xóa cái cái mục đích của ta đi thì ta có để là người xem sao chép này bấm xong này và tôi qua đây là tôi dán vào đây anh chị nhé tôi dán vào đây đó sau đó tôi bấm vào phần uh, phần cập nhật rất tuyệt vời rồi uh, chúng ta đã tối ưu xong những cái phần uh, để làm sao à đây hiển thị ở trên uh, phần sale đúng không bấm vào sơ đồ này đó sơ đồ này ok phần mạng xã hội đây mạng xã hội có nghĩa là sao là khi khách khi anh chị mà bấm xe ở trên mạng xã hội đúng không anh chị uh, ờ, tôi mở sang tab mới đây à, ví dụ như này là tôi copy đường link này tôi dán trên mạng xã hội đó mà dán trên mạng xã hội thì hiển thị như thế nào anh chị nhé hiển thị như thế nào đây bấm vào giá mạng xã hội này thì cái hình ảnh hiển thị ở trên mạng xã hội như thế nào đây hiển thị như này anh chị nhé đấy nó chưa có hình ảnh đúng không ở à, đây hiển thị luôn cái gì là cái ảnh đại diện cho cái sản phẩm rồi thì anh chị có thể là gì tiến hành nhé tạo cho cho tôi tạo cho tôi nhé tạo cho tôi một cái ảnh mới bấm bấm chọn lên và cái tiêu đề là hiển thị ở trên Facebook như nào này Facebook title đúng không đó là gì à tiêu đề này Please Just Sell Local Sell đúng không nó chỉ hiển thị gì hiển thị cái tiêu đề của sản phẩm thôi đó rất tuyệt vời rồi Facebook description có nghĩa là khi chúng ta chia sẻ trên Facebook thì nó có có phần đoạn mô tả nhé đây đây chưa có đoạn mô tả đúng không đó. thì anh chị có thể thêm đoạn mô tả vào đó thêm đoạn mô tả vào đây hiển thị ở trên Twitter này hiển thị ở trên ở ờ, ờ, đấy những sản phẩm hiển thị ở trên những mạng xã hội khác nhau đó thôi chúng ta lại quay lại cái phần SEO rồi cái này này chị hình dung rồi đúng không đấy tôi đã nhắc lại ở trong cái học phần đó là SEO web rồi tiếp theo này chúng ta có một phần quan trọng nữa đó là phần mô tả ngắn nhé phần mô tả ngắn rất quan trọng chị nhá đây mô tả ngắn này thì bắt buộc ấy khi chị à, đăng sản phẩm lên là có phần mô tả ngắn đúng không phần mô tả ngắn thì tôi cũng cũng chứa từ khóa tìm kiếm tôi đã làm sẵn rồi và tôi dán sang file Facebook này đây mô tả ngắn đây đây tôi copy sao chép một mô tả ngắn này tôi đã viết rồi tôi chuyển vào đây tôi dán vào rất tuyệt vời thì chỗ này là cái tiêu đề trong một tuần ngắn tôi để là à, tiêu đề số số 3 cũng được anh chị nhé số 3 đi số 3 thì mặc định là cái tên sản phẩm này đó là tiêu đề là thuộc thẻ heading H1 anh chị nhé đó anh chị chú ý cho tôi bấm vào cập nhật này chưa xong đâu là chúng ta sẽ tối ưu thêm cái phần mô tả nhé mô tả sản phẩm ví dụ là khi khách hàng vào đây đúng không nó có nó có tab nó có một tab là tab mô tả sản phẩm thì bấm thử một sản phẩm khác đi ờ, tab mô tả sản phẩm đúng không đây thì bấm vào sản phẩm này xem nào đây nó có phần mô tả sản phẩm nhé chị nhé đấy thì bây giờ chúng ta quan trọng nhất là chúng ta gì chúng ta phải tối ưu ở cái phần mô tả sản phẩm Ờ, ở trong học phần tôi hướng dẫn chị rất là kỹ rồi đó, làm sao viết cái phần mô tả viết bài viết làm sao nó có chữ từ khóa để nó chuẩn SEO anh chị nhé đấy tiếp theo này phần mô tả sản phẩm là anh chị có thể là tôi kéo lại này ở ờ, về tôi copy nhầm rồi đây là phần uh, mô tả chỗ là còn chữ x tôi copy lại anh chị nhé tôi dán nhầm vào phần uh, phần mô tả sản phẩm rồi tức là phần mô tả ngắn nó nằm ở trên phần mô tả cả mô tả ngắn thì nằm ở đây chị nhé nó nằm ở phía bên trên này này đó bên trên ở dưới cái tên sản phẩm này ừ. tôi dán vào phần mô tả ngắn này đấy rất tuyệt vời đó sau đó tôi bấm vào phần à, phần cập nhật này rồi tiếp theo đến phần mô tả sản phẩm đúng không phần mô tả sản phẩm thì nó hiển thị ở dưới đây anh chị nhé nhớ này mô tả ngắn sản phẩm nó nằm ở phía bên trên và phần mô tả sản phẩm nó nằm ở bên dưới đây thì phần mô tả ngắn cũng chưa tiêu hóa cho tôi và phần mô tả nằm bên dưới là đặc biệt phải chứa từ khóa và có những thông tin hữu ích để khách hàng họ đọc đúng không thì chúng ta có hai cách nhé có hai cách nhập đúng không phần mô tả thì chúng ta có thể nhập vào ô này và chúng ta viết như bản cuộc bình thường đấy là tôi có thể tôi copy nguyên cái đoạn mô tả sản phẩm này vào đúng không đấy và tôi copy này sao chép và tôi dán vào đây anh chị nhé tôi dán vào phần mô tả sản phẩm như này tuy nhiên à, tôi cứ xóa đi đã bấm cập nhật đấy này tuy nhiên đó là gì ở đây là một website tôi chỉnh sửa bằng một cái à, plugin có tên là Elementor anh chị nhé anh chị cũng xem lại bài giảng của tôi ở trên YouTube là tôi hướng dẫn anh chị là sử dụng cái Elementor này rồi tiếp theo chúng ta bấm vào sửa với Elementor này thì chỉnh sửa với Inventor cực kỳ đơn giản anh chị nhé chúng ta chỉ việc kéo thả thôi đó chỉ việc kéo thả rất là giản và sau đó là gì đây là cái phần mô tả cho sản phẩm anh chị nhé đấy thì chúng ta thêm được những nút này thêm được những cái thẻ nó rất là hình ảnh như này nhé đây thì tôi đã có copy một mẫu sẵn rồi chị nhé copy nội dung sẵn rồi tôi đã làm sẵn rồi chị nhé và tôi chuyển sang đây tôi bấm vào phần dấu cộng này đó tôi bấm vào phần uh, section này và cập nhật rồi tôi bấm vào bên này này đầu tiên là tôi ờ, sẽ gì tôi sẽ cho một cái thẻ hitting chẳng hạn này hitting vào đây thì, thì cái này là H2 chỉ nhé H1 đó là tiêu đề sản phẩm rồi ờ, cái này đó là gì đây đó copy sao chép này và dán vào đây đó thì ờ, cho cái màu khác đi bấm một kiểu để cho màu ờ, màu đỏ chẳng hạn đúng không màu đỏ chẳng hạn và bên dưới cái tiêu đề là tôi có một cái đoạn văn này ờ, đoạn mô tả về cái sản phẩm này đoạn servo đúng không thì bấm sang đây này rồi, chỉnh sửa văn bản này cấm kéo thả vào đây này rồi tôi copy đoạn này này rất là nhanh chị nhé sao chép này và tôi dán vào đây này à, bấm vào dán như văn bản đúng không tôi chọn kích chuột ở đây này sau đó là tôi dán vào đây phần kẻo thì tôi cho cái màu màu chữ màu đen đó cập nhật này tiếp theo này đến phần lợi ích đúng không chỗ này tôi cho là thẻ H3 đúng không à, chỗ này là gì đi rót sale đúng không tôi chọn bấm chọn này ở nội dung này chỗ này H2 đúng rồi này sau đó tôi copy này chọn di chuyển vào đây này tôi bấm vào nhân đôi ra tôi kéo xuống đây đó và sau đó là tôi ờ, tôi dán đó lợi ích đúng không lợi ích thì chỗ này là thể H3 nhé tôi chọn là H3 đấy là H3 thì ờ, đây thì loại đoạn văn bản đúng không bấm nhân đôi à, di trở đây kéo xuống sau đó là lợi ích đây đấy sao chép lợi ích này đây dán vào đây đấy giúp khách hàng nhanh chóng ở chỗ đoạn này thì tôi cho này này ờ, đây tách ra này gia tăng doanh số này khả năng này. đó rất tuyệt vời à, chị cứ chỉnh sửa tôi nhé graph phi tôi kích thước là to hơn rộng hơn này đậm hơn này thì uh, ờ, là hết cái khoảng cách dòng này ừ. tiếp theo đến mục gì nữa à, các tính năng đúng không các tính năng là một thể h3 nữa này nhân đôi này đấy chị có thể kèm hình ảnh ở đây chị nhé đấy thì tôi tôi chỉ làm demo cho chị xem thôi các tính năng đây đấy, sao chép này ừ. vào đây tôi dán các tính năng này ok đây là h3 này đó uh, cho Google biết ok tôi cho một cái thẻ H4 bên dưới nhá Đấy, H4 bên dưới nhân đôi này nằm bên dưới này rồi cho Google biết sao chép này ừ, rất đơn giản nhé dán vào đây cái này cho H4 đúng không? đấy cho H4 luôn thì ở đây tôi cho màu màu chữ khác đi tôi cho màu màu đen chẳng hạn này đấy màu đen đúng không rồi copy cái đoạn văn này sao chép của đây tôi lại nhân đôi này ra này rồi kéo xuống dưới này kéo xuống dưới cái đoạn à, H4 này còn chỗ A xóa đi này bấm vào dán như văn bản này sau đó là bấm vào pass vào đây này pass vào đây đúng không đó tên công ty vân vân tiếp theo đến à, thẻ H4 tiếp theo là local cell ok đây có pick h4 liên tiếp này rồi tôi bấm vào nhân đôi ra này đó rất là nhanh anh chị nhá anh chị soạn sẵn nội dung và soạn để những tiêu đề chuẩn SEO cho tôi dán vào đây này loại copy tiếp này đoạn văn bản đó kéo xuống dưới H4 này kéo dưới H4 này thả xuống đây đúng không rồi copy đoạn dưới này cụ thể là này copy đoạn này này đấy Ờ, sao chép này chuyển qua đây đúng không rồi nó à, xóa đi này dán như văn bản bấm pass vào đây thôi đó rất tuyệt vời đây có thể hạt bốn tiếp anh chị nhé hạt bốn tiếp này à, quay trở lại tôi chọn cái hạt bốn này nhân đôi này và kéo xuống dưới nhé kéo xuống dưới đây đấy hạt bốn tiếp theo đó gì hiển thị thông tin liên hệ trên bản đồ ok sao chép này đúng không dán này cũng đoạn văn tiếp này nhân đôi này kéo xuống dưới đây này đấy qua đây này rồi cóp sao chép này đấy xóa này rồi dán vào đây rất tuyệt vời thư quá này cho mình cho nó gần trở lại này đấy đoạn H4 tiếp hay 4 tiếp thế chị có thể chèn hình ảnh bên dưới à, những cái đoạn văn này anh chị nhé để tôi chưa kịp làm hình ảnh anh chị ạ Đấy, tôi làm demo cho anh chị thôi nếu mà làm hình ảnh nữa là cái video nó kéo dài lắm anh chị nhé cho nên tôi sẽ phân phân loại nó nhỏ ra nhân đôi này Đó, kéo xuống dưới này thả ra này kéo thả chị nhá Đấy. copy này rồi sao chép này ừ. chọn A này xóa này rồi bấm vào con Ctrl V này rất tuyệt vời thư quá tôi cho nó khoảng cách gần trở lại này rồi tiếp theo đến phần uh, ngoài ra bạn nên đặt một số pin hỗ, hỗ trợ khác đúng không rồi tôi sẽ thêm một cái gì nữa rồi đây copy cả cụm này nhé sao chép này nó nằm bên dưới này đúng không enter này còn ctrl v ctrl v bởi vì là cái đoạn văn này tôi đã gì tôi đã dán link sẵn rồi nhá tôi copy lại nhá thì qua đây nhà anh chị là nếu nếu như anh chị là bấm vào dán như văn bản thì là tự động là sao tự động là cái phần ừ, phần link tôi đã gắn ở bên này rồi này nó sẽ mất nhá thì tôi tôi bấm chuột vào lại đấy tôi tắt cái này đi nhá tắt đi thì tôi bấm dán lại vào này pass vào anh chị nhé pass vào sao à là nó hiển thị được link anh chị nhé rất tuyệt vời sau đó bấm cập nhật này đấy thì anh chị có thể thêm được cái nút nút vào để kêu gọi hành động đúng không đó thêm những nút vào thì thêm được những cái đoạn video ngắn vào đấy cũng được nhé ví dụ tôi thêm đoạn video đúng không để cho h4 nữa này ừ, h4 nữa này nhân đôi này ừ hướng dẫn đúng không à, ừ. à bạn à, bạn tham khảo thêm hướng dẫn sử dụng uh, doát xeo vậy hướng dẫn cài đặt và sử dụng doát à, xeo chẳng hạn này chưa chưa thức hóa đúng không đó thì tôi bấm vào dấu vuông này là tôi cho một cái video kéo video xuống đây đúng không đó thì tôi vào YouTube này vào kênh YouTube của tôi này và tìm đoạn video đó kênh của bạn tôi tìm một đoạn video mà tôi mới <coughs> đây hướng dẫn cài đặt Pro đúng không bấm vào chia sẻ này sao chép này chuyển qua đây này đúng không và tôi dán được link vào đây còn chấm về vào đây đấy đây là link link trỏ ra bên ngoài anh chị nhá đấy link trỏ ra bên ngoài link trỏ về kênh của tôi ít lộ link đấy bấm vào cập nhật à, sau đó là chúng ta cập nhật xong là chúng ta chuyển vào đây đúng không thì đây bấm vào shop plugin WordPress đây cái plugin Yoast Local SEO tôi mới đăng đúng không tôi bấm vào bấm này chị xem này đấy phần mô tả nó là bên dưới đây anh chị nhé mô tả là bên dưới này đấy anh chị thấy không rất tuyệt vời ừ. đấy có có cả video cài đặt này rất tuyệt vời cho làm sao thì cái làm sao là là, là anh chị ờ, cài đặt cái plugin ờ, gì nhỉ à, Pro nhá thì có cái ứng dụng năm sao này khi nó bấm năm sao thì bảo là lý do vì sao là khi em search Google những sản phẩm của công ty khác có cái hiện năm sao này này đó thì anh chị phải cài cho tôi một cái plugin có tiền là gì Shuama Pro rất tuyệt vời đấy thì cái quy trình là đăng sản phẩm làm sao để để mô tả sản phẩm nó gì nó chuẩn SEO anh chị cứ làm uh, theo video này của tôi nhé. đó miễn sao những cái đoạn là những cái tiêu đề nó, nó phải chữ từ khóa này và anh chị có thể cho thêm hình ảnh vào đây và đặc biệt ở cái phần mô tả hình ảnh nó nó là một cái thể H3 anh chị nhé hãy xem lại cái bài giảng tôi đã dạy anh chị trong cái học phần đó là SEO SEO web lên top anh chị nhé đó viết bài chuẩn SEO hình ảnh chúng ta phải tối ưu nữa đấy thì anh chị thấy đoạn video này hay giá trị đầu tiên là anh chị hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và nhớ bấm hình của chuông nhé để khi tôi ra video mới anh chị sẽ nhận được đầu tiên và hãy theo dõi tôi ở trên các kênh khác nhau đó là Facebook Phạm Thanh Bình TikTok Phạm Thanh Bình vân vân đó thì cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công xin chào và hẹn gặp lại